Xin chào tất cả mọi người, mình là Thịnh Green TV đây à, Mình làm video này là, là để sửa chữa lỗi Và xin lỗi mọi người vì cái lại thiếu của mình Sau khi mình so sánh lệnh cũ với lệnh mới mình đã thấy mình thấy mình đã thiếu một, một cái lê lê lệnh Mình phải thêm thêm thêm cái lệnh này vào nữa mới đúng là cái platform mà mình định làm thật lòng xin lỗi tất cả mọi người mong mọi người bỏ qua và tiếp tục dõi theo kênh Thịnh Green TV mình xin dừng video này lại lại tại đây xin chào, xin chào hẹn gặp lại mọi người